hôn nhau ở nơi đông người Tôi đề nghị anh kêu qua phường Xa còn đâu có lạnh, lạnh. còn đâu có lạnh đâu sao nói anh ra đường trai với gái cứ quấn lấy nhau Xa còn đâu có lạnh, lạnh. còn đâu có lạnh đâu sao nói anh ra đường trai với gái cứ quấn lấy nhau